Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghĩ gì khi dàn lãnh đạo Việt Nam cúi đầu trước di ảnh của Giang Trạch Dân Có độc giả của Thời báo .de nhận xét rằng Tòa đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội không giống như tòa đại sứ mà nó giống với dinh toàn quyền của Thiên Triều tại Việt Nam hơn Đặc biệt là hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam đứng cúi đầu trước di ảnh của Giang Trạch Dân Đây là lời nhận xét thật chua sót nhưng rất đáng buồn là nó lại có vẻ giống như vậy. Đây là hình ảnh cả dàn lãnh đạo của Việt Nam cúi đầu trước di ảnh của Giang Trạch Dân. Hầu hết khi các nguyên thủ quốc gia khác từ trần, vì ngoại giao, chính quyền Việt Nam chỉ cần gửi điện chia buồn theo thông lệ ngoại giao. Đấy là quan hệ bình đẳng. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam cùng những gương mặt đầy quyền lực nhất như Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Thủ tướng Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài ra còn có rất nhiều người đứng đầu các cơ quan khác như lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đến viếng thăm di ảnh ông Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Hình ảnh này cho thấy vị thế chư hầu của Việt Nam rất rõ ràng. Giá lãnh đạo của Việt Nam đủ hết các ban ngành đều phải tụ về đại sứ quán của một quốc gia khác. Để cúi đầu trước một cựu lãnh đạo của họ từ trần, Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đang thực hiện nghi thức bề tôi với Hoàng thượng, chứ không phải là nghi thức ngoại giao thông thường bình đẳng giữa các quốc gia với nhau. Chính vì hành động thiếu tính tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế mới có câu nhận xét chua chát mà một bạn đọc Thời báo chấm đã gửi đến. Là người Việt Nam có lòng tự trọng, ắt không ai lại chấp nhận hành động mất thể diện quốc gia đến như vậy. Đây là hình ảnh, di ảnh ông Giang Trạch Dân khiến cả dàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cúi đầu kính cẩn. Hình ảnh này cho thấy nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không bị lị thuộc thì đã không có hình ảnh đáng xấu hổ đến như vậy. Trên các văn bản giấy tờ hành chính, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn buộc phải có hàng khẩu hiệu rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng tự do thì không hề có, bởi hàng loạt tù nhân lương tâm đã phải nhận những bản án vô cùng nặng nề, chỉ vì họ dám nói lên sự thật của chế độ. Hạnh phúc thì cũng không thể đạt được, vì kinh tế của đất nước rất nghèo và người dân buộc phải quần quật lao động để tồn tại. Với tiền lương thấp, chất lượng cuộc sống thấp trong khi đó, quan chức thì sống phẻ phỡn, xa xỉ, dư tiền mua nhà cao cấp, xây biệt phủ, sắm ô tô và cho con cái đi du học rất tốn kém ở các nước tư bản. Một xã hội bất bình đẳng đến như vậy thì làm gì có hạnh phúc? Đấy là chưa nói đến xã hội Việt Nam cũng vô cùng bất an. Tự do và hạnh phúc chắc chắn là không hề có tại Việt Nam, vậy còn vấn đề độc lập tự chủ thì sao là câu hỏi được dư luận đặt ra. Bao năm nay, những người binh vực cho chế độ thường cho rằng Việt Nam độc lập. Tuy nhiên, với hình ảnh dàn lãnh đạo của Việt Nam rồng rắn xếp hàng để cúi đầu trước ngoại bang ngay trên đất nước của Việt Nam, thì điều đó cho thấy đất nước Việt Nam không hề có độc lập. Đã độc lập thì phải bình đẳng cho dù quốc gia kia có to lớn đến cỡ nào. Đây là hình ảnh tòa nhà Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội giống như dinh toàn quyền hơn là tòa nhà đại sứ. Những gì mà Thời báo chấm đã bình luận ở bản tin Giang Trạch Dân từ hội nghị Thành Đô đến 16 chữ vàng và bốn tốt đã trích lại tài liệu lịch sử rằng chính ông Giang Trạch Dân là người đạo diễn cho hội nghị Thành Đô giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1990 làm tiền đề cho những ký kết bất bình đẳng nghiêm trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc sau đó. Trong đó có Hiệp định Biên giới Việt-Trung ký năm 1999 và Hiệp định Phân Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000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 từ Đồng Nai, IEC cháy đến Sài Gòn, Lý Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân, ai sẽ bị dính đây? Tại Đồng Nai, vì dính đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch của IEC mà có đến 35 người đã dính đến pháp luật. Trong đó có 4 nhân vật đầu tỉnh và đầu ngành của tỉnh như cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quốc Thái, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ. Nói chung, bàn tay đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã kéo đổ lãnh đạo cao nhất của tỉnh và theo sau đó giám đốc các sở liên quan. Điều này cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không hối lộ cá nhân mà hối lộ cả hệ thống. Bà giải từ trên xuống dưới và tất nhiên bí thư và chủ tịch tỉnh là ăn đậm nhất rồi họ chỉ đạo cấp dưới nhận hối lộ và giao thầu. Việc làm này của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy bà đã lên kế hoạch thực hiện hành động đưa hối lộ rất có hệ thống. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch của IC. Trong một bộ máy của tỉnh, bà Nhàn đã hối lộ từ bí thư cho đến chủ tịch tỉnh, thì giám đốc sở không thể không ăn. Nếu không ăn thì rất có thể sẽ phải bị loại ra khỏi ekip này. Cho nên khó có ai thoát được móng vuốt của nữ doanh nhân này một khi bà đã ra tay. Ở cấp sở, giám đốc luôn phải thực hiện mệnh lệnh của chủ tịch, mà chủ tịch thì lại được mua Vậy Giám đốc Sở Y tế thoát đường nào đây? Cứ ngỡ ông Trọng cho đánh IC tại Đồng Nai xong thì ông sẽ đem quân ra Quảng Ninh đánh tiếp. Bởi tại Quảng Ninh, IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã có gói thầu thiết bị y tế với Bệnh viện Nhi Quảng Ninh. Thời ông Phạm Minh Chính đang làm bí thư tỉnh ủy ở đây. Tuy nhiên, đánh IC tại Đồng Nai vừa xong thì ông Trọng đã cho đánh vào Sài Gòn, nơi có nhiều quan chức gộc đang thách thức lò của ông Trọng. Đây là hình ảnh Đồng Nai cả bí thư và chủ tịch tỉnh đều dính bả của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vào ngày 1 tháng 12, ông Nguyễn Văn Nên đã cho thanh tra giả soát Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các dự án gói thầu mua sắm trang thiết bị ở các cơ sở giáo dục liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC. Thành phố Hồ Chí Minh có 91 cơ sở giáo dục có gói thầu dự án liên quan đến IC. Các dự án gói thầu mua sắm tài sản, thiết bị do IC và các đơn vị thành viên thực hiện tại những cơ sở giáo dục này trong giai đoạn 2011-2022. Giai đoạn này trải dài qua bốn đời bí thư đó là Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Văn Nền. Giai đoạn này cũng trải qua ba đời chủ tịch đó là ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong và Phan Văn Mãi. Trong lòng của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều ông nhọt. Ông Nguyễn Phú Trọng đã cho ông nên đại phẫu bộ máy này không biết ông Nguyễn Văn Nên tự xử lý nội bộ đi đến đâu. Lần này ông Nguyễn Phú Trọng không đưa thanh tra từ Trung ương vào mà để cho chính quyền của thành phố tự xử lý. Không biết ông Nguyễn Văn Nên có dám làm mạnh tay hay không đây? Bởi vì thế lực các quan chức tại thành phố này là những gốc cây cổ thụ, chứ không phải là những thanh củi thông thường khác. Đây là bài toán khó cho Nguyễn Văn Nên. Tại Đồng Nai, IC đã kéo đổ cựu bí thư cựu chủ tịch tỉnh và cựu giám đốc sở, mà thói quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là dùng tiền giải từ người đứng đầu đến giám đốc các sở. Tại thành phố Hồ Chí Minh là sở giáo dục. Câu hỏi lần này là liệu IC có liên quan đến cựu bí thư và cựu chủ tịch thành phố này hay không? Và nếu có liên quan thật thì ông Nguyễn Văn Nên có dám mạnh tay hay không? Hiện nay đã có hai bí thư có thể sẽ liên quan đến trách nhiệm là ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Đinh La Thăng thì đã vào tù mất rồi. Đây là hình ảnh vụ IC đã lan đến tận Sài Gòn. Giả sử cả ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân đều dính đến IC thì làm sao ông Nguyễn Văn Nên dám động tay đến hai ông này đây? Đó là vấn đề nan giải cho ông Nên. Ngoài ra, một cựu chủ tịch thành phố khác cũng là nhân vật khó mà chạm đến, đó chính là Lê Hoàng Quân, còn ông Nguyễn Thành Phong thì bị kỷ luật. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có rất nhiều cá gọc, vì thế nếu quăng lưới không đủ chắc